cuộc sống sẽ thoải mái hơn nếu bạn chấp nhận những điều này các bạn nên xem một lần nhé bạn không thể kiểm soát hết mọi thứ đâu tập quen với điều đó thôi đời không như là mơ tất nhiên đời càng không giống những điều mộng mơ nếu mọi thứ đang hoàn hảo thì chỉ là những điều vớ vẩn đến tệ hại chưa thật sự diễn ra thôi ngoài kia luôn có rất nhiều người sở hữu một cuộc sống tốt đẹp hơn bạn thay vì mong chờ những thứ bạn nghĩ là nên xảy ra hãy đơn giản hơn là chấp nhận với những điều đang diễn ra trong cuộc sống thôi nào hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể làm được một vài điều nhất định thôi hôm nay bạn phạm phải sai lầm đừng lo ngày mai nhất định bạn sẽ lại sai lầm làm tất cả mọi người vui lòng là một nhiệm vụ hoàn toàn bất khả thi khi mọi thứ ngày càng nằm ngoài kiểm soát của bạn rồi đứng yên đó và để nó xảy ra đi bạn không thể đập vỡ một cái đĩa mà mong rằng có thể kiểm soát được nơi các mảnh vỡ sẽ rơi xuống đặt cho mình một vài mục tiêu thật tốt đẹp rồi bỏ quên nó đi mình có tuyển chọn những cuốn sách hay giá rẻ nên đọc một lần trong đời các bạn vào link để tham khảo và mua sách ủng hộ mình với nhé không ai có thể cứu rỗi cuộc đời bạn trừ bạn phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc và những vấn đề chẳng thể giải quyết chỉ bằng một cây đũa thần hành động của bạn định nghĩa con người bạn chứ không phải suy nghĩ của bạn biết suy nghĩ lên kế hoạch trước là việc tốt thế nhưng mọi thứ sẽ là vô ích nếu kế hoạch đó không đi kèm với hành động thực tế chẳng ai bận đến nỗi không thể trả lời bạn cả con người sẽ luôn tìm cách xoay sở để có thời gian dành cho những người họ quan tâm những việc họ muốn làm mọi người đều đặt lợi ích của mình lên trên hết phần lớn mọi người thường cố gắng kiếm trác từ bạn càng nhiều càng tốt vậy nên hãy thử thiết lập giới hạn cho riêng mình những người mạnh mẽ không sợ phải nói không lúc cần thiết bạn không thể làm hài lòng tất cả giám khảo cuộc đời duy nhất bạn cần và nên làm hài lòng chỉ có chính bản thân bạn mà thôi thế giới không nợ bạn điều gì thay vì ngồi buồn bã cả đời với suy nghĩ đáng ra mình nên được nhiều hơn thế hãy tự đứng lên và giành lấy những gì bạn muốn để chứng minh cho thế giới thấy bạn toàn tự lấy cớ cho mình thôi kiếm cớ cho việc sống không ra hồn của mình đi người thành công sẽ chẳng bao giờ chùn bước bạn hãy ghi nhớ những câu nói hay này nó sẽ giúp bạn sống tốt hơn đấy đừng lập gia đình quá sớm đừng ổn định quá sớm hãy độc thân tới khi nào thực sự sẵn sàng cho một cuộc sống mà mình phải gắn với rất nhiều sự ràng buộc và trách nhiệm tự tin không phải là thứ tự dưng có nhưng chắc chắn là luyện được phải tự tin là mình làm được thì làm việc mới thành đi đúng nghĩa của đi đi trải nghiệm cảm nhận suy ngẫm chứ không phải đi theo phong trào đi ảo ảo và chỉ để đăng hình thì cũng không khác gì không đi làm mấy nếu vẫn sống chật vật với đồng lương mới ra trường hay vẫn phải xin tiền bố mẹ thì đi xe bình thường cũng được không cần đi SH hay Vespa làm gì đồng tiền kiếm thực sự không dễ cái gì cần dùng và có ích thì hãng mua cái gì chỉ để khoa trương thì đừng mua, nếu không cần thiết phải lên đời điện thoại như iPhone mới nhất chỉ vì chụp hình đẹp hơn một chút thì dùng điện thoại bình thường cũng được. Một sự bền bỉ, người thất bại sẽ từ bỏ khi không thấy hứng thú để tiếp tục, kẻ thành công sẽ giả vờ như hứng thú và làm tiếp. Đi một mình thì dễ đi nhanh và cũng dễ dừng lại. Trên chặng đường gian nan phía trước, Hãy luôn tìm cho mình những người đồng hành, sẽ luôn có những người cùng lý tưởng với bạn ở một nơi nào đó, nếu bạn chịu chia sẻ. Thật nực cười khi mọi người mặc định một điều là đúng khi đa số người ta nói như thế. Những gì bạn làm, cứ làm. Những gì đám đông làm, nếu không liên quan thì đừng bận tâm. Cuộc sống thực sự khó khăn, nhưng đừng vì thế mà chọn những con đường đi quá dễ dàng đừng bao giờ từ bỏ nếu trong trái tim bạn còn thôi thúc đi tiếp quản lý thời gian một ngày có 24 giờ và ai cũng cần ngủ đủ còn lại trung bình 16 tiếng người thành công sẽ tự biết những gì là quan trọng cần làm và những gì là không quan trọng bạn không thể nào kiểm soát được tất cả mọi thứ xảy đến với mình nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cách phản ứng cách phản ứng sẽ nói lên bạn là ai mắc sai lầm còn hơn là một sự hoàn hảo giả tạo thắng không có nghĩa là bạn giỏi thua cũng không có nghĩa là bạn tệ hại lúc nào cũng cần lạc quan và tích cực thử thách sẽ trở thành chướng ngại vật nếu bạn đồng ý khuất phục nó làm hài lòng người khác là cách nhanh nhất để đánh mất bản thân mình có một sự khác biệt rõ rệt giữa sự mệt nhọc đơn thuần và mệt nhọc vì theo đuổi cái mà ta đam mê hãy luôn là về sau đừng tốn thời gian vào những thứ không quan trọng bởi thời gian vốn dĩ tự thân nó đã rất quan trọng. Tương lai luôn khác xa với hiện tại, còn khác như thế nào, tất cả là do bạn. Hạnh phúc sẽ luôn tới vào lúc bạn không ngờ. Hãy tập trung vào những thứ sẽ khiến bạn tốt hơn, chứ không phải là luôn nghĩ làm thế nào để tốt hơn. tình yêu có thể không có nhưng những người bạn sẽ khiến bạn giàu hơn biết nhiều thứ mỗi thứ một chút sẽ dễ khiến bạn trở nên vô dụng hãy am hiểu sâu sắc một thứ nào đó mà thôi không có đam mê cũng chẳng sao nó là thứ cần cả một hành trình để tìm thấy mà bạn phải nhớ. Hãy cùng mình xem nhé! Hãy nghĩ cách kiếm tiền, chứ đừng nghĩ phải làm sao để tiết kiệm tiền. Dù bạn có tức giận thế nào, thì cũng đừng bao giờ la hét om sòm, mà hãy giữ bình tĩnh, đừng bao giờ để nóng giận, điều khiển con người bạn. Thích thứ gì, hãy tự kiếm tiền, mua bằng được. Nói ít, làm nhiều, có thể đứng thì không ngồi, có thể đi thì đừng bao giờ, đứng yên một chỗ. Đừng bao giờ cho rằng kiếm được một người đàn ông giàu có là có tất cả. Thế giới này không thiếu những cô gái trẻ đẹp, nhiều như coca trên kệ hàng uống hay không đều chẳng hề gì. Nếu bạn không thích công việc hiện tại, hoặc là từ bỏ không làm nữa, hoặc là hãy giữ yên lặng. Khi nhìn rõ dối trá, hãy dũng cảm từ bỏ. Có thể không tán đồng, nhưng đừng thiếu tôn trọng nhất định phải là một người con cái, có giáo dục. Khi không thể quyết định, thì hãy để thời gian quyết định giúp bạn. Nếu vẫn không thể quyết định, thì cứ làm đã rồi tính sau. Thà phạm sai lầm, chứ đừng để lại nối tiếc. Ngoại hình xinh đẹp rất quan trọng, nhưng sống đẹp còn quan trọng hơn nhiều. Trong tình huống không làm trái nguyên tắc, hãy luôn khoan dung với người khác, giúp được thì giúp, đừng bao giờ ép người vào đường cùng, luôn trở lại một đường lui, học cách tán thưởng người khác thật lòng, tuy rằng điều này có đôi khi chẳng dễ dàng. Đừng làm một con nhím, đừng bao giờ kết thù với ai cả, chẳng ai có thể ở cạnh ai cả đời được, có những chuyện không nên giữ trong lòng. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng không thể dựa vào đàn ông hay cha mẹ, bản thân phải đảm bảo khả năng kiếm tiền nhất định. Độc lập về kinh tế là nền tảng của một người phụ nữ tuyệt vời. Đừng đánh giá quá cao sức mạnh của mình trong tập thể, bởi vì khi bạn rời đi bạn sẽ nhận ra rằng cho dù không còn bạn nữa mặt trời vẫn cứ mọc như thường chuyện đã qua hãy để nó qua đi nhất định phải buông bỏ ngay cả khi đã mất đi tất cả bạn cũng đừng bao giờ đánh mất nụ cười của mình hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi đưa ra bất kỳ một lời nhận xét nào tốt bụng và ngu ngốc là hai từ khác nhau cho dù không ai thương bạn bạn cũng phải yêu thương chính mình